xếp hình cho em chơi Chơi với chị Được rồi, của em đây Không phải, không phải Không thích đâu, em không thích màu này Em không thích đâu Hả? Đỏ, vàng, xanh lá ra trời Đây, đây em thích chi à. Màu đỏ rất đẹp Màu em thích đây rồi Màu đỏ rất đẹp Màu em thích đây rồi <laughs> kẹo kìa Con thích ăn kẹo Cho con xin Xin quế kẹo Được rồi, của con đây không phải, ừ. không phải Không thích đâu Con không thích màu này Con không thích đâu à? Đỏ vàng xanh lá ra trời Đây đây con thích chi À kẹo màu vàng con thích đây rồi Kẹo chanh rất ngon đây rồi Kẹo màu vàng con thích đây rồi Kẹo chanh rất ngon đây rồi ừ. bát này Cho con xin ờ. chiếc bát này <laughs> Được rồi, của con đây Không phải, không phải Không thích đâu, con không thích màu này Con không thích đâu Đỏ vàng xanh lá ra trời Đây đây con thích chi Chọn màu bát này màu xanh ra trời còn màu bát này màu xanh rất tươi đẹp <laughs> kìa kìa chị máu lay chiếc dù khi đi mưa hãy mang dù được rồi của em đây không phải không phải không Em không thích màu này em không thích đâu Đỏ vàng xanh lá ra trời Đây đây em thích chi dù à, à, à. Màu xanh lá đây rồi Dù xanh lá cây này Dù màu xanh lá đây rồi Chọn xanh lá cây Wow, bánh vòng <laughs> ờ, à, ơi, Ôi, Con phải rửa tay trước đã ờ. Hãy rửa tay Hãy rửa tay Bé vui chơi xong rồi Thì ta hãy rửa tay Đôi tay bé xinh Có rất nhiều vi khuẩn Bé vui chơi xong rồi Thì ta thích rau đỏ Nào ngon lắm, nào ngon lắm Đây là món gì? Món đó ngon ngon Cà chua đây mẹ Cà chua nhé, cà chua nhé Ăn rất ngon Rất ngon ngon Con ăn rất nhiều Cà chua đây, cà chua đây yeah. con ăn rất nhiều Này con hỡi, này con yêu, con thích món gì? Rất thích ăn rau, con thích món rau vàng Màu vàng con thích, màu vàng con thích đây là ăn rất nhiều Mình ăn nhé, mình ăn nhé Ăn ớt chuông Ớt chuông ngon Con ăn rất nhiều Này con hỡi, này con yêu Con thích món gì? Thích rau màu xanh lá kìa Màu xanh lá, màu xanh lá Đây ngọt ngon lắm dành cho các cháu đây Dạ Ta-da wow. yeah, yeah, yeah. Má, ờ. mình cùng nhau vẽ vẽ em rất vui Giờ nhìn và đoán nghe Ung bà la la la Bạn chuột chít chít kêu rất vui Tại chít chít đều Cùng chơi thôi nào Chuột sẽ rất vui <laughs> Nhìn này và đoan nhé Ung bà la la la Bạn bò thân yêu Mu mu mu mu Cùng nhau hát ca Trong tiếng đàn oh. Chuột chạy nhanh Mọi người cùng gặp thành viên mới của gia đình mình nào <laughs> Sẽ ổn thôi con Chào đón chú cho của gia đình mình và tên của chú thật, là ngoan Chào đón chú chó của gia đình mình và tên của chú là Binh